Xin chào tất cả mọi người thì à, ngày hôm nay thì mình sẽ làm một à, nội dung đó chính là phân biệt chống mái cho con chim bồ câu nội dung này thì à, mình cũng đã làm một số video rồi nhưng mà cũng khá là lâu rồi nên là nhiều người không biết cách tìm lại video để xem và nhiều người có hỏi mình là anh ơi bồ câu phân biệt chống mái như thế nào thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm video lại nhưng mà với một cách là tổng hợp lại tất cả những cái cách phân biệt chim bồ câu để làm sao những người nuôi chim bồ câu mới chưa có kinh nghiệm nhiều thì mình có thể biết cách mình à, phân biệt con chim bồ câu chống mái một cách à, chính xác nhất tại vì à, nếu như mà mình phân biệt chống mái không đúng thì sẽ dẫn đến việc cũng như là một chuồng xuất hiện hai con chim trống hoặc là một chuồng xuất hiện hai con chim mái à, đương nhiên thì hai con chim trống thì không thể đẻ và đương nhiên nếu mà hai cặp chim và câu mái đẻ thì đương nhiên không có cổ thì trứng nó sẽ bị hư chính vì vậy việc à, phân biệt chống mái cho con chim bồ câu hết sức quan trọng dường như là nó sẽ à, à, nếu như mà mình không phân biệt đúng thì nó mình sẽ thiệt hại về kinh tế tại vì à, chim bồ câu à, à, mình có lợi nhuận thì à, chính là con chim bồ câu ra ràng nếu mà trứng không nở hoặc là chim không đẻ thì nó sẽ gây thiệt hại về kinh tế chính vì vậy việc phân biệt à, chống mái cho chim bồ câu đặc biệt quan trọng thì ngay bây giờ thì mình sẽ à, tìm à, à, đi đến cách phân biệt cho con chim bồ câu luôn nhé à, trên tay mình đây là con chim bồ câu giống titan thái siêu thị đây mọi người cũng thể thấy là chim bồ câu rất to và màu của nó rất đẹp và cái bộ khung của nó thì phải nói là tuyệt vời rồi đây là giống chim bồ câu hot nhất hiện nay và vậy làm sao để phân biệt được con chống à, mái cho con chim bồ câu này có à, những cách sau đây nhé mọi người à, mọi người xếp cánh nó lại mọi người xếp cánh nó lại nhé trước tiên mọi người xếp cánh nó lại đây mọi người phải để một cách thăng bằng nhé nếu như con chim bồ câu nó nó vảnh lên như thế này đây là con chim bồ câu à, mái mọi người nhé vảnh đít lên là mái này đây mọi người nhìn kỹ nhé cái cách xếp cánh của mình ở bên dưới này và mà và mình à, phân biệt chống mái như thế này rất là chuẩn đây mình cho mọi người xem luôn đây là cũng là một con chim bồ câu titan thái siêu thịt ở ở trại mình thì uh, chuyên về uh, dòng chim bồ câu này mọi người nó là các loại giống chim bồ câu siêu đẻ và siêu thịt cho mọi người ờ, xem luôn này nó to như thế này mọi người ạ nhìn ờ, rất đẹp nhìn ờ, mọi người có thể nhìn màu lông và nhìn cái bộ khung của nó nó khác hoàn toàn so với những giống chim bồ câu khác và để phân biệt à, tiếp tục thì à, mình sẽ sẽ làm cho mọi người xem luôn đây mà mình cũng à, mình cũng phải xếp cánh nó lại nhé mình cũng phải xếp cánh con chim bồ câu này lại đây mọi người thấy không nó sẽ cụp cái đuôi xuống đây là con chim bồ câu trống nhá chim bồ câu trống đây là cách phân biệt cực kỳ đơn giản và dễ làm luôn mình không hiểu tại sao là có nhiều người không không làm được mọi người để ý là cái cái ờ, chim bồ câu mình phải để nó thăng bằng nhé nó thăng bằng nó cụp xuống nó nghĩa là con trống nhá mọi người lưu ý kỹ làm lại à, một đàn à, chim một câu khác cho mọi người xem luôn cặp này thì à, cũng là chim bồ câu đi tan thái siêu thịt và là đang ở độ tuổi sinh sản mọi người ạ thì đây mình sẽ hướng dẫn kỹ cho là mọi người xem mọi người nhìn video thì mọi người làm theo cái cách làm của mình thì mọi người sẽ biết thôi đây đối với con chim bồ câu này mọi người lưu ý kỹ nhé. đối với uh, những cặp chim bồ câu mọi người phải để nó thăng bằng đây là con à, cụp đuôi xuống có nghĩa là con gì có nghĩa là con chim bồ câu uh, trống mọi người lưu ý nhé, cụp đuôi xuống là con trống nhá mình làm uh, tương đối kỹ cho mọi người xem này phải, mọi người phải để thăng bằng cái này và cánh của nó thì mọi người cụp ở bên dưới nhá đây là con chim bồ câu trống đây mọi người đây là chim bồ câu uh, ra ràng nhé cái này là chưa được 20 ngày tuổi đâu cái này uh, cỡ tầm được uh, chục ngày tuổi chục ngày tuổi thôi mọi người ạ à. có thể thấy là rất chim bồ câu rất là to và không hổ danh đây là dòng chim bồ câu uh, titan siêu thịt vậy thì đối với những con chim bồ câu nhỏ như thế này thì mình có phân biệt được không đó là có mọi người nhé nếu mọi người uh, làm theo cách của mình thì mọi người sẽ uh, sẽ có thể phân biệt được à, đối với những cặp chim bồ câu này thì à, với những cách phân biệt khác rất khó mình nhìn đầu mình nhìn mỏ của nó thì rất là khó tại vì nó còn nhỏ nhưng mà với cách làm à, của mình vừa rồi á, thì mình hoàn toàn có thể phân biệt được đây mọi người cũng giữ con chim bồ câu ở vị trí thăng bằng tại vì nó còn non nên là mình phải làm hết sức cẩn thận đây mọi người nhé đây là con uh, chim bồ câu trống này đây là con chim bồ câu trống nhé đấy đây là con chim bồ câu trống này nó phục đuôi xuống nhé đây là con chim bồ câu trống đấy tại sao uh, mình nhìn mình biết liền đây là con chim bồ câu trống mọi người tại vì thứ nhất là mà có thể như là mình nuôi đã quen rồi nên mình nhìn một cái là mình sẽ biết đây là con chim bồ câu trống hay bồ câu mái và đối với những người mà mà nuôi á, thì à, nếu mà cái, ờ, cái cách kia mà mọi người không áp dụng được á, thì có một cách thứ hai đó là mọi người nhìn cái mỏ của nó cái mỏ của nó nhé đối với con chim bồ câu trống thì mỏ của nó sẽ là mỏ ngắn mỏ ngắn nhé và hơi thẳng và nhân trung của nó thì hơi to à, có những cặp à, chim bồ câu thì con mái có thể là to hơn cả con trống luôn nên là mọi người nhìn vào cái cái cái bộ khung của nó thì đôi khi mình sẽ bị nhầm lẫn đấy nhưng mà mọi người để ý kỹ đối với những à, người mà có cái con mắt nó tin tưởng một tí thì mình nhìn vào cái mỏ của nó chim một câu trống nó là mỏ ngắn mỏ ngắn và hơi thẳng nhé và nhân trung to còn đây mọi người thấy kỹ không con chim một câu này mỏ rất dài mỏ rất dài và có hơi hướng là quặp xuống quặp xuống nhiều so với con chim hồi nãy đây là con chim bồ câu à, mái nhé và nhân trung của nó nhỏ hơn đây chính là con chim bồ câu mái nhé nếu mà à, mọi người không biết cách phân biệt kia thì à, đây là cách phân biệt có thể nói là cũng tương đối là dễ đấy nhưng mà đôi khi nó cũng à, gây ra cái mình cũng bị nhầm lẫn thì nếu mà mình nhầm lẫn thì mình sẽ áp dụng cái cách thứ nhất thì nó sẽ tuyệt đối chính xác vậy còn cách thứ ba là gì thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn đó là mọi người sờ vào cái um, uh, cái vị trí ở bên dưới này, cái chỗ mà nó đẻ trứng á nó đẻ trứng à, nếu mà cái uh, con chim bồ câu nào mà cái, cái khe rộng của nó mà lọt vừa được cái cái cái, cái ngón tay của mình ấy, mọi người để vào đây này thì đây là con chim bồ câu mái thì mình hiểu đơn giản thôi tại vì vậy thì nó mới đẻ trứng rồi chứ con chim bồ câu trống thì rất hẹp rất hẹp mọi người nhé đây là cách phân biệt thứ ba à, vậy thì à, còn cách phân biệt nào nữa không thì à, còn một cách phân biệt nữa và cách phân biệt dường như là cuối cùng đó là mình nhìn đầu của nó con chim một câu trống thì đầu sẽ to hơn và con chim một câu mái thì đầu nó sẽ nhỏ hơn à, mình có thể hình dung một cách đơn giản là đó phân biệt chim bồ câu ờ, chống mái thì mình sẽ có à, bốn cách phân biệt bốn cách phân biệt chim bồ câu chống mái đây là những cặp chim à, con này là chuẩn bị vào sinh sản đấy mọi người con này là chưa sinh sản nhé con này là chuẩn bị vào sinh sản thôi nhưng mà nhìn bộ khung của nó cũng rất là to này con này cũng à, vừa thay lông xong đây tại vì uh, chim bồ câu á mọi người thì uh, nó sẽ trước khi đẻ lần đầu tiên á đương nhiên nó sẽ thay lông nhé nó sẽ thay lông nó mới đi đẻ thì uh, như mình hướng dẫn nãy giờ thì uh, phân biệt chống mái cho con chim bồ câu thì mình có bốn uh, cách phân biệt mình có bốn cách phân biệt cho con chim bồ câu thì uh, cách thứ nhất đó là con chim bồ câu cục lên hay là cục xuống cục lên hay cục xuống nhé con này thì uh, bẩy lên này nó có 7 giây nhưng nó không phụ xuống là thăng bằng đó là con chim bồ câu uh, trống mà à, chim bồ câu mái nhé vẩy lên là con chim bồ câu mái mà cụp xuống là con chim bồ câu trống còn à, cách thứ hai để phân biệt đó, đó là có nghĩa là mọi người sẽ nhìn theo cái à, mỏ của nó chim bồ câu trống thì mỏ ngắn và hơi thẳng còn con chim một câu mái đó là mỏ của nó sẽ dài và có xuống quặp xuống còn à, cách thứ ba là mọi người sờ vào cái à, à vị trí cái xương cụt của nó nếu mà con chim bồ câu mái á, thì à, cái khe hở của nó thì à, tầm khoảng à, vừa ngón tay ngón tay của bạn thì chính như vậy trứng thì nó mới đẻ được còn con chim bồ câu trống thì khe rất hẹp và cách phân biệt à, cuối cùng có nghĩa là mình nhìn à, cái đầu của con chim bồ câu có nghĩa là chim một câu trống thì đầu của nó sẽ to hơn và chim một câu mái thì đầu sẽ nhỏ hơn và nếu như mà à, mọi người à, mà có những các chim một câu thì nó sẽ khó thì mọi người sẽ áp dụng hai hoặc đến ba cách thì sẽ chính xác 100% luôn thì chim một câu khi mà mình ghép chính xác thì nó thì nó mới à, để có hiệu quả nhé thì nó để có mới có hiệu quả được thì à, mình sẽ không bị nhầm lẫn giữa chim trống và chim mái à, cái à, về việc phân biệt chim bồ câu thì à, phải nói thời gian gần đây cũng có rất nhiều người hỏi mình luôn về anh ơi làm sao phân biệt chim bồ câu thì à, mình có nói mọi người là lục tìm lại một số video của kênh nông dân làm giàu có làm video về phân biệt trồng mái rất nhiều thì chính vì những cái câu hỏi của mọi người nó xuất hiện nhiều thì mình mới làm lại video để mọi người xem và hình dung một cách tốt nhất để mình nuôi con chim bồ câu cho nó ừ. hiệu quả còn à, nếu như mà anh em nào mà chưa biết cách phân biệt hoặc là loay hoay làm mãi nhưng mà phân biệt vẫn không ra thì có thể gửi video cho mình theo cái à, số điện thoại là 096 114 2323 và mình có Zalo là kênh nông dân làm giàu luôn đấy thì có thể gửi video cho mình thì mình có thể phân biệt giúp mọi người thông qua cái nhìn có nghĩa là mỏ à, đầu hay, à, xem qua video thì mình chỉ có thể à, phân biệt được hai cách đấy thôi vì mình không sờ không nắm nó được thì à, à, ngoài ra thì à, à, hoặc là có thể à, điện thoại cho mình à, để mình hướng dẫn một cách cụ thể về cách cầm nắm con chim bồ câu tại vì à, mình rất thích làm video tại vì làm video thì mình mới có thể hướng dẫn kỹ cho mọi người được tại vì à, nếu mà chụp ảnh hoặc là à, làm slide thì mọi người không hiểu được có làm video thì mình mới hình được cách rõ nhất à, và video của mình đến nay thì à, đến đây thì cũng xin tạm dừng và hy vọng mọi người ủng hộ kênh nông dân làm giàu của mình nếu mọi người cảm thấy cái video này à, hay và có ích thì à, cho mình thêm một like và comment thì à, để cho mình có động lực để tiếp tục làm video cho kênh nông dân làm giàu tại vì kênh nông dân làm giàu của mình thì mình không có thương mại hóa nó à, mình làm vì niềm đam mê của mình về, về việc à, mang cái kinh nghiệm nuôi chim bồ câu đến à, tất cả mọi người để làm sao mình có thể phát triển kinh tế một cách tốt nhất rồi cảm, cảm ơn tất cả mọi người